ngày nay khôn lớn trong máu từng người con lại lãng qua bốn ngàn năm tròn từ âu lạc hùng vương thăng trầm mệnh nước ngàn thương ruồi xuống lý lý xòe như rễ còn ngàn năm đó phù sa sông hồng như máu trổ hoa thôn thiên chiều rơi khói hương mái nhà buông lơi lưng lơ giữa trời ngàn khơi thương đất quê trả lời du hời thầm sâu hồn tiền nhân nuôi cội nguồn dưỡng lòng nhân miền trung đất hẹp ruộng khô bàn chân ai buồn ơ bàn chân ai bước đi mua mà vội ngày đêm baby. trời gieo bão mưa thiên tai còn mãi in hằn dù khó khăn nhọc nhằn nhưng vẫn không dừng bàn chân vượt qua sông tố sơn con trùng vây nuôi trí anh hùng trời mây trải bao năm tháng gánh giang sơn ngày súng về. đây huế đẹp mộng mơ đây núi ngư nên thơ soi bóng hương giang lòng ngẩn ngơ trường tiên lặng nghe khoan khai tiếng chuông thiên bình vuông đêm sông đò đưa cá huế hồn phố xưa mơ về hồi an ơi ơi hò quan quan lê hò lờ giống gió đã quá đi không chừng chờ tôm cá nặng đầy khoang do hò thuyền ta cuốn lưới vô bờ núi chỉ cần lắng ta trong một lòng cuốn tới mồ hôi ra trên ruộng đồng mình đồng giá sắt nào cũng gánh vai ta lướt qua gian lao ôi đất miền trung như thân mẹ hiền vai gánh nặng đau thương thân ruột mình tay của mẹ chịu trên từ đường đàn con đi suốt bắc nam tiền giang ai hát vui ngày thái bình sống cồn hậu giang nuôi đất nuôi đời ai tình từ đồng nai gió hòa bên thành đồng chua nai qua đất tươi mơ màu thành gia đình xưa nay phố thì phồn vinh biết bao bàn tay dung đắp ruộng đồng chốn xưa còn gian khúc hát phương nào trên đất lặng Dược trùng dương ghé qua cuồng đảo Mộng xanh sực sông nay xóa đi gông xiềng Về thăm phú quốc nó ấm đời bình yên Các tiên rừng xanh như chốn tiên bông Cây trái làm nghe lũ reo trên sông núi ra xa rông lạc hồng đầy khi phách trong tim hồng non nước Việt Nam qua rồi ngàn cơn chiến tranh giờ đây sống reo vui bờ thái bình người Việt yêu nghĩa nhân nuôi hòa bình nuôi sức dân lướt qua dài xinh ôm hồn của em khiết tinh đẹp như dáng quê hương ngày thanh bình tình quê hương thiết tha sơn hà dệt nên gấm hoa Anh dương thắm tương lai đang chờ ta yêu thương đón đàn con biên xa ngóng trong hoài hương